Tuy nhiên cái việc xác thực OA ở đây nó nhằm mục đích là um, um, doanh nghiệp xác định được cái tư cách pháp nhân của cái doanh nghiệp của mình trên Zalo và chứng minh một điều rằng người tạo ra cái trang Zalo office uh, ờ, cái Zalo official account này là được doanh nghiệp ủy quyền là đại diện cho doanh nghiệp mở ra để giúp tăng cái độ tin cậy uh, khi mà người dùng họ chat hay là họ tương tác với cái trang OA của mình á là họ biết được là mình đang chat với đúng cái doanh nghiệp đó doanh nghiệp chính thức không phải là một cái doanh nghiệp giả tạo nào đó thì để xác thực được cái trang OA này thì mình cần thực hiện theo những cái bước sau đây à, đầu tiên á, là mình sẽ vào trong cái trang của mình sau khi mà đã được uh, duyệt rồi á, thì mình sẽ vào cái trình quản lý cái trang uh, OA này và mình chọn là xác OA um, khi mà xác thực OA á, mình phải chuẩn bị cái bộ hồ sơ tài liệu xác thực làm sao cho nó phù hợp với cái tên OA của mình um, các anh chị lưu ý là đối với mọi cái tên OA á, nó sẽ có những cái bộ tài liệu xác thực khác nhau thì mình sẽ nộp cái bộ tài liệu xác thực này và mình bấm bắt đầu xác thực thì đi cụ thể chi tiết vào cái từng ờ, loại xác thực á thì mình ở đây xác thực OA á, mình sẽ có ba cái loại xác thực giống như là theo cái tên doanh nghiệp của mình vậy á ví dụ như là cái tên OA của mình đặt cái tên đăng ký doanh nghiệp thì mình sẽ chọn theo cái cách xác thực là xác thực tên theo tên ờ, theo cái giấy phép kinh doanh hoặc là ừ, cái tên OA của mình được đặt với cái tên thương hiệu thì cái tên OA đó phải được chuẩn bị cái bộ hồ sơ liên quan đến cái tên thương hiệu này là cái tên giao khác giao dịch khác cũng vậy thì ờ, trong đối với mỗi cái hình thức uh, xác thực á, thì sẽ có nhiều làm sao uh, OA ừ, đang uh, hỗ trợ tối đa làm sao người dùng có thể là xác được cái trang online này ví dụ như trong cái cách xác thực theo tên đăng ký doanh nghiệp thì mình có hai cách xác thực chính đó là uh, xác thực theo um, giấy phép kinh doanh um, mình phải chứng mình phải có đầy đủ về giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và một cái kèm theo nữa là chứng minh nhân dân của người đứng tên trên giấy phép kinh doanh đó để tránh cái trường hợp là um, một cái bạn nào đó um, sử dụng cái hình ảnh giấy phép kinh doanh đăng trên ờ, đăng tải trên mạng đi rồi xong rồi các bạn tạo cái OI theo đúng cái giấy phép kinh doanh đó thì OI mới bắt buộc là kèm theo cái chứng minh nhân dân uh, của người đứng tên trên giấy phép kinh doanh đó để cho cái bộ hồ sơ của mình nó được uh, um, hợp hợp lệ hơn um, và trong cái điều kiện á um, các anh chị người tạo ra cái trang Zalo OI này không phải là người uh, chủ của doanh nghiệp đi mình chỉ được doanh nghiệp ủy quyền thôi thì các anh chị có thể là download cái công văn công văn xác thực OA được đăng tải ở trên ờ, website trung tâm hỗ trợ của Zalo OA á, thì các anh chị download cái thông tin này về xong đó mình điền đầy đủ thông tin và mình đóng dấu vào thì ờ, mình gửi lên cái ờ, cái chỗ xác thực OA á để OA có thể duyệt cho mình và cách thứ hai và cái hình thức thứ hai là OI của mình đặt theo cái tên thương hiệu đi nó khác với lại cái tên trên giấy đăng phép giấy đăng ký kinh doanh thì à, ờ, các anh chị phải chuẩn bị cái hộ, bộ hồ sơ á, bao gồm là cái uh, giấy bảo hộ thương hiệu nè cái giấy xác nhận đăng ký nhãn hiệu là cái giấy ủy quyền sử dụng thương hiệu đó để xác nhận là cái thương hiệu đó thuộc về doanh nghiệp của mình hay là cái tên ờ, cái cách mà các anh chị đặt cái tên OA á, theo cái tên giao dịch thì mình phải chuẩn bị cái bộ hồ sơ để chứng minh là cái tên giao dịch này nó quyền sở hữu của bên mình thì cái hồ sơ đó có thể bao gồm là uh, logo của doanh nghiệp nè Ờ, cái miền website của doanh nghiệp rồi cái bản um, cái bản hiệu của doanh nghiệp của mình á ừ, cơ sở kinh doanh của mình mình upload những cái thông tin này lên um, và các anh chị lưu một cái điều đặc biệt lưu ý nữa là những cái tài liệu hồ sơ mà xét OA này á các anh chị phải đăng tải trực tiếp trên cái tài khoản OA đó ở cái cái mục mà xác thực OA uh, ờ, như có giới thiệu ở slide trước á cứ các anh chị không nên gửi email đến OA uh, ờ, OA tại vì những cái cái tài liệu này nó bắt buộc phải gắn liền với cái tài khoản đó nên gửi qua email thì bên OA sẽ không hỗ trợ xử lý cho mình và đây là những cái lỗi thường gặp đối với ờ, cái việc mà xác OA các anh chị có thể thấy cái lỗi đầu tiên đó là cái ờ, mình sử dụng theo hình thức là ờ, công văn xác xác thực cái công văn nhưng mà ở trên công văn của mình á mình chỉ điền thông tin thôi mình chưa có đóng dấu cái tên cái đóng dấu hoặc là uh, có mọc của công ty thì trong uh, thì giải pháp cho cái này á thì đơn giản là các anh chị uh, uh, bổ sung cái dấu và uh, ký tên vào trong uh, cái uh, yêu cầu xác thực này và đối với uh, doanh nghiệp á, mà sử dụng ký số thì các anh chị vui lòng là cung cấp thêm cái giấy chứng nhận sử dụng thư số cho cái OA cái loại tiếp theo là ờ, thông tin ờ, mình nộp theo cái bộ hồ sơ là bao gồm ờ, giấy phép đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân của người đứng tên trên giấy phép kinh doanh đó nhưng mà cái thông tin của trên chứng minh nhân dân nó không khớp với giấy phép kinh doanh thì ở đây thì mình sử dụng giải pháp là mình phải sử dụng đúng thông tin à, thì sẽ có một cái trường hợp là nó bị sai thông tin là do um, trước đó có một cái cuộc uh, thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân nó làm sai đi cái số ờ, cái mã số á thì cái này các anh chị đơn giản là các anh chị đính kèm thêm một cái giấy nữa là cái giấy xác nhận đổi từ chứng minh nhân dân này sang cái giấy căn cước công dân này để xác minh đó là của cùng một người thì ờ, OA sẽ hỗ trợ duyệt cho mình và những ngoài ra thì còn ờ, rất là nhiều cái loại khác à, tùy vào cái mỗi loại mà mình sẽ có được cái giải pháp à, mỗi cái lỗi á, mình sẽ có được cái giải pháp để ờ, khắc phục thì những cái lỗi và cái giải pháp này á, OA có hỗ trợ đăng tải ở trên cái trung tâm hỗ trợ Zalo OA thì các anh chị có thể tham khảo thêm tiếp ở trên website um, và đây thì ờ, các anh chị có thể thấy đây là những uh, cái OA đã được xác thực thì nó sẽ khác với OA không xác thực đó là nhìn vô là mình sẽ thấy được cái vàng ở trên ngay cái tên OA luôn thì à, cái này nó sẽ thể hiện được cái độ tin cậy đối với người dùng đối với khách hàng của mình và ngoài ra thì nó OA xác thực á, nó còn một cái số một cái số tính năng uh, đặc biệt và hơn so với những cái OA không xác thực thì Nhi sẽ giới thiệu ở cái phần tiếp theo đây các anh chị có thể tham khảo là về uh, giáo dục bất động sản hay là mỹ viện nè thời trang thì à, đều được uh, đều có thể xác thực cái trang OA hết